hiện nay cái trò chơi ờ, lắc xí ngầu hay còn gọi là tài xỉu đang ờ, rất là phổ biến được rất nhiều những ờ, anh em bà con chơi ở những cái vùng miền có thể là ở trước kia thì chúng ta chơi phổ thông là ở khu vực à, miền Nam đặc biệt là khu dưới khu vực à, miền Tây Nam Bộ như một số tỉnh như là Long An Đồng Tháp à, Sóc Trăng này rồi ờ, Cần Thơ An Giang chơi ờ, rất là phổ biến ở khu vực đó nhưng mà bây giờ một số vùng miền khác ví dụ như là Ninh Thuận này Trà Vinh này à, là Ninh Thuận hay là Khánh Hòa hoặc là Vũng Tàu Sài Gòn và một số vùng ờ, khu vực miền Bắc như Hà Nội hay là Lạng Sơn cũng việc chơi tài xỉu cũng đang rất là phổ biến được anh em ưa chuộng chơi nhưng mà bây giờ đi chơi tài xỉu hay còn gọi là xí ngầu cần những cái thiết bị những cái đồ chơi gì đó chính là những cái đồ chơi hoàn toàn không tang không tang ở chỗ nào gọi là bao cho anh em soi dọi này thử đèn pin này cục hít này rồi ngâm nước muối thậm chí có trẻ hột ra cũng không sao đó mới là gọi là những cái thiết bị những cái đồ chơi không tang tôi không quên giới thiệu tôi là Hùng chuyên cung cấp những cái đồ chơi tài xỉu xí ngầu bịp đây là một trong hai số điện thoại của tôi 0844 55 55 59 và 0972 41 44 44 bên à, cơ sở chúng tôi chuyên cung cấp mua bán những cái thiết bị đồ chơi tài xỉu bịp đặc biệt là một cái bộ đồ chơi à, tài xỉu phục vụ cho anh em đi à, chơi tài xỉu đánh tài xỉu hoàn toàn không tang và chúng ta có thể kiểm soát được cái bộ hột này đó chính là cái bộ hột bay khi sử dụng cái bộ hột bay này thì anh em có thể giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc hột đi chắn nằm được khi sử dụng cái bộ hột này thì chúng ta có thể làm tùy ý với bộ hột ví dụ như muốn giữ tài thì giữ xỉu hay là lắc hột đi đấy là một cái cách chơi tài xỉu mẹo đánh tài xỉu bịp hoàn toàn không tang bất kỳ cái bộ hột nào chúng ta cũng có thể chơi được ví dụ như là bộ hột 13 đây hoặc là 12 thậm chí là 11 tất cả các loại hột chúng ta đều có thể lắc được theo ý của mình chỉ cần khi vào chơi anh em đưa cái bộ hột này vào thôi tránh làm mất thời gian của anh em bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em về cả hai bộ hột này trước tiên tôi sẽ thử qua đèn tôi sẽ dọi đèn cho anh em đây nó là một bộ hột 13 này tôi dùng cái đèn này thì nói chung là nó hơi bị uh, mờ nên nhìn anh em nhìn sẽ không được rõ còn đây nó là cái bộ hột 12 riêng về cái bộ hột này tôi bao luôn cho anh em là nước muối nam châm cục hít và thử đèn trẻ hột ra cũng hoàn toàn không có gì cả anh em nào cần mua cần uh, muốn sở hữu cái bộ hột tay xỉu bay này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua một trong hai số điện thoại ở trên màn hình đây. bây giờ tôi sẽ thử quán nước muối cho anh em nhé Đấy, anh em nhìn hột thì hoàn toàn nổi bình thường nhé bây giờ tôi sẽ đưa qua nước ngọt để làm sao khi anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu bay này thì chúng ta nên rửa qua với nước ngọt bởi vì khi rửa qua nước ngọt này à, chúng ta tránh làm cho cái muối nó động vào những cái mặt hột thì lúc đó nó sẽ làm cái hột đi không được như ý muốn của chúng ta khi cho vào à, nước ngọt rửa rồi thì tôi sẽ vớt ra và thử qua cục hít hay gọi là 500 cho anh em lưu ý với anh em một điều nhé khi anh em cho vào nước thì tốt nhất hoặc là đi chơi đâu chúng ta nên dùng một cái khăn hay một cái vải mềm như này thứ nhất là làm gì thứ nhất là chúng ta để lót cái hột và lót cái dĩa cái việc lót dĩa này nó cũng có nguyên nhân của nó tại sao tôi nói lại nói là có nguyên nhân bởi vì sao khi anh em sợ thầy thợ người ta mà nghe thấy tiếng ấy thì tôi cũng bật mí cho anh em một cái cách để mà anh em tránh chuyện thầy thợ nghe à, được hột ra khi lau khô rồi chúng ta nên à, sử dụng một cái miếng vải tại sao tôi lại nói với anh em là nên sử dụng một cái miếng vải bởi vì sao khi anh em vào chơi đưa cái miếng vải mình lót ở dưới đây mình lót ở dưới này để tránh làm sao khi chúng ta đặt dĩa xuống dưới là cái vải này nó sẽ làm cho cách âm có là làm cho cái cái cái um, âm thanh của cái hột này nó không bị phát ra xuống là mất đấy xuống là mất tiếng luôn đó anh em nghe đây, hoàn toàn không nghe thấy gì đúng không bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em về cách ờ, thử và cách ờ, chơi cái sử dụng cái bộ hột ờ, tài xỉu bay này bây giờ tôi sẽ thử qua cái cục nam châm này. hột thì hoàn toàn không dính không hít gì cả anh em nhé <clears throat> nó không như là hột nam châm hoặc là nắp âm dương những cái đấy thì nó là có tang chúng ta rất khó để chơi bây giờ ờ, tôi sẽ hướng dẫn anh em cái test thử cho anh em xem cái cách giữ hột bây giờ đang tài thì tôi sẽ giữ tài cho anh em xem đó 246 ấy. tiếp tục tôi giữ tài cho anh em xem nhé đó, 256 ấy. tiếp tục giữ tài 551 này. tiếp tục thêm trả nữa Đấy, 146 thêm trả nữa nhé 256 ờ, bây giờ tôi sẽ đưa từ tài qua xỉu và tôi sẽ giữ xỉu Đó, xỉu 233 này tiếp tục giữ xỉu 145 thêm chân xỉu nữa 135 này, thêm chân xỉu nữa 136 bây giờ tôi sẽ đưa từ xỉu qua tài Đấy, đưa xuống đưa xuống xỉu 145 lại đưa qua tài 553 đấy là về cái bộ hột 12 này bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái bộ hột 13 tôi sẽ thay đổi dĩa và thay đổi luôn cả nắp luôn lại tôi chưa thử nắp cho anh em đây nắp này cả hai nắp hoàn toàn bình thường nhé giới thiệu với anh em đây nó là nam châm chứ không phải là nốc hay là sắt nhé đây. dính chặt về bộ hột 13 này cũng như thế tôi sẽ giữ tài à xin lỗi bây giờ đang xỉu 126 ấy, tôi sẽ giữ xỉu hai ba năm này xỉu 10 tiếp tục giữ xỉu 136 ấy, thêm chắn xỉu nữa nhé 123 này tiếp tục giữ xỉu 125 thêm chắn xỉu nữa đây nó là trường hợp chấn phản này khi chúng ta muốn giữ xỉu nhưng mà nó sang qua chân tài chúng ta có thể giữ từ tầm 3 năm cho đến 6 hoặc 7 chén Còn, à, bây giờ đang tài tôi sẽ giữ tài như chắn trước này. Đấy, 554 này tiếp tục giữ tài 544 thêm chân tài nữa 64 uh, 664 này tiếp tục chân tài nữa 456 ấy, tướng Vũ Thiên thêm chân tài nữa 554 bây giờ tôi sẽ đưa từ tài qua xỉu Đó, 223 đưa từ xỉu qua tài 5 4 4 này lại đưa xuống xỉu nhá 2 1 3 4 này lại đưa qua tài Đấy, 3 5 6 anh em thấy hột vẫn đang quay tròn là dễ đây là tôi à, những cái bộ hột tài xỉu bay này có thể nhiều anh em cũng đã nghe qua rồi và nhiều anh em à, đã lắc thử nhưng mà có những anh em là chơi nhưng mà có là không đạt theo yêu cầu của mình có nghĩa là khi lắc thì anh em bảo là khó lắc nhưng thật sự với tôi thì nó rất là đơn giản nếu mà anh em nào cần sở hữu cái bộ hồ tẩy sửa bay này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua một trong hai số điện thoại đây